Cao Thiếu Gia Đừng trách người làm gia sư này Nếu cô không thể triệt để thay đổi hình tượng Tiểu thư nhà tôi sẽ không thay đổi cách nhìn đâu Phải đâu Nhất định phải thay đổi một lớp da Đổi một người khác Tới khi ngươi nói sao Mụn nhọt Cứ nói đi Bắt đầu từ giờ cậu chính là Thiếu Gia Tôi là Thiếu Gia Tôi là Thiếu Gia Phải cậu chính là Thiếu Gia Tôi là Thiếu Gia Quản giáo tiểu cao tử cho tốt đi Tiểu cao tử Sư gia Sư gia Ông không được hại tôi trong phủ của dân tướng quân Người tôi tin tưởng nhất chỉ có một mình ông Thiếu gia Cho tới giờ cậu còn chưa hiểu được tính tình tiểu thơ của tôi sao Tâm tư của tiểu thơ nhà ông Thật sự nhìn không thấu sợ không tới Khó lắm Thiếu gia Tiểu thơ nhà tôi Ghét nhất là tính thiếu gia của cậu Nếu cậu có thể sửa đổi Những tật cũ ở trên người Tiểu thơ nhà tôi Nhất định sẽ cảm động Sửa Tôi nhất định sẽ sửa Sư gia Nhưng cũng không cần làm mấy cái thứ này chứ Chịu được khổ trong khổ mới là nhân thượng nhân thượng Được rồi được rồi sư gia Vậy dạ, ông nói Ngoài nấu cơm chả củi ra tôi còn phải làm gì nữa Mụn nhọt Tôi được làm thiếu gia rồi Sư gia Là ý gì Những gì hắn biết làm Cậu cần phải biết làm Bắt đầu từ giờ Cậu chính là mụn nhọt Mụn nhọt chính là cậu Thiếu gia không khó đâu Tôi sẽ dạy cậu Học sẽ biết ngay Đúng, mụn nhọt Bắt đầu từ giờ Cậu phải quản giáo nghiêm khắc cho tôi Xảy ra chuyện Sẽ thổi tội cậu Sư gia Ông cứ yên tâm đi Chuyện này cứ giao cho tôi làm Được rồi, được rồi, được rồi Đừng nói gì cả Bên chỗ tướng quân còn đợi tôi trở về Tôi nhất định nói ra là tốt đẹp giùm cậu Mân gia sư Ngươi Là mụn nhọt Đúng rồi Bây giờ tôi đã là mụn nhọt Được rồi Thiếu gia Cậu cứ biểu hiện cho tốt đi Tôi sẽ ở trước mặt tướng quân Ra sức bảo vệ cho cậu có biết không Cảm ơn sư gia Cao Phúc soái tôi Không Mụn nhọt tôi Sau này nhất định báo đá ông Sư gia ông đi thông thả Gia thường xuyên đến nha Sư gia Sư gia à. Ta đánh ngươi Ta đánh ngươi Ngươi muốn làm thiếu gia hả Ăn hiếp bổn thiếu gia không có tay phải không Qua đây Đứng yên ngẩng đầu ưỡn ngực Rút mông vào Rút mông vào ưỡn ngực Người may mắn vì lấy lòng dân yên Ta sẽ cho người đắc ý một lần Thật sao Còn giả được hả Đứng yên ngẩng đầu ưỡn ngực rút mông vào ngẩng đầu ưỡn ngực rút mông vào đi chẻ củi quay lại đi đốt lửa Mau đi đi Cảm giác hình thiếu gia thật là tốt Thiếu gia Ăn ớt đi Còn tưởng Còn tưởng có thể hưởng thụ một chút Sao mình vẫn không có mạng làm thiếu gia chứ Tiểu thơ dạ. Đây là canh bộ cố tình nấu cho cô đó Cô uống đi Sao cô lại nhìn em như vậy Em đến đây đưa canh cho cô mà Canh này đã nấu đủ 3 canh giờ Thêm 12 vị dược liệu bổ khí hoạt huyết Rất hợp cho cô uống Tiểu Ma Hoa Hôm nay sao em nói nhiều quá vậy Em... em chỉ muốn hỏi Hỏi cái gì Ấp ấp uống uống Có ngon không Tiểu ma qua Hôm nay em lạ lắm Em... em đâu có Có gì cứ nói đi Với ta còn giấu nữa sao Tiểu thơ Sao cô không đi hỏi thăm Cao Thiếu Gia đi Hắn hả Có em quan tâm thì đủ rồi Còn cần ta hỏi cái gì Tiểu thơ Cô lại chưa cười em Em nói đi Có phải mụn nhọt đó Lại kêu em tiết lộ cái gì với ta không Không có không có Tiểu thư hiểu lầm rồi Lần này là lệnh của sư gia Em xem em kìa Ta vừa mới nhắc tới mụn nhọt Thì em khẩn trương như vậy Thật là nghĩa nặng tình thơm Tiểu thơ Cô nói tình nghĩa gì chứ Tiểu ma qua Nghe không hiểu Ta nói em tình đầu chớm nở Cũng sắp quên đi mình là một người của dân gia rồi Ta thấy ta phải mau đưa em đến cao gia mới được Tiểu thơ Em còn tưởng cô không cần tiểu ma qua thật chứ Sao ta lại không cần em Ta chỉ sợ em không ở lại thôi Tiểu thơ em chỉ muốn ở chung với cô thôi Chỉ sợ là Giữ được con người em Không giữ được trái tim em Tiểu ma qua Em xem canh mà hôm nay em nấu Càng ngày càng có tiêu chuẩn đó Có phải mụn nhọt cho em sức mạnh không Nên là cao thiếu gia cho sức mạnh mới phải Gì chứ Tiểu thơ canh mà cô uống Là cao thiếu gia chính tay nấu đó Có phải đặc biệt ngon không uống vào trong lòng rất dễ chịu Sao có thể chứ Đây có lẽ là sức mạnh của tình gì ý gì mà lúc nãy cô nói đó Tiểu ma qua Em lại giúp người ngoài ăn hiếp ta Tiểu thơ Em đâu dám Không tin Bây giờ chúng ta xem thử Đi thì đi Ta không tin công tử cậu ấm đó Còn biết vào bếp Đi thì đi Tiểu thơ em đánh cược với cô Ta Ta nhớ ra Ta còn phải đi thăm mẹ ta nữa Tiểu thơ Hôm nay là ngày cầu phúc của phu nhân mỗi năm Tiểu Ngọc mới sáng sớm đã cùng phu nhân đến tướng quốc tự thắp hương rồi Vậy ta nhớ ra Hình như ta còn Còn Tiểu thơ à Em cầu xin cô đó Đi nhìn một lát thôi Một lát thôi Mới đến phơi bình tiểu ma qua Cũng không muộn Hôm nay là ngày cầu phúc mỗi năm một lần của phu nhân Cô tịnh tâm thiết kế như vậy Số cuộc là gì cái gì Có những chuyện tôi muốn nghe chính miệng dân phu nhân nói với tôi Hà tất tốn nhiều công sức như vậy Trực tiếp mở miệng Không lẽ không được sao Trực tiếp đi hỏi, Tôi sợ bà ấy chưa chắc chịu tiết lộ sự tình Đánh rắn đồng cỏ thì không tốt Trong lòng cô che giấu nhiều bí mật như vậy Không thể bỏ xuống sao Vậy huynh có thể bỏ xuống sao Cô đến dân phủ không phải vì phúc soái thật sao Cái trong lòng huynh nghĩ Chính là đáp án mà tôi cho huynh Sở Nguyệt Tôi luôn nghĩ chúng ta sẽ là bạn Tại sao cô không thể bỏ xuống trong lòng Đây không phải là tôi phòng bị huynh Mà là một loại tự vệ Khóa lại trái tim Thì sẽ không bị tổn thương nữa Tiểu Ngọc à Tiền hương quả của năm nay phải tăng gấp đôi Nếu không có đại sư phù hộ Y như nhà ta Sao có thể bình an trở về chứ Dạ phu nhân nhân à bà không sao chứ Không sao cô nương không sao chứ Đà tạ cô nương cứu giúp Thấy chuyện bất bình Lý nên làm vậy dạ. Phu dạ, nhân bà khách sáo rồi à, Cô nương xin dừng bước Phu nhân tôi sợ ý quá Tôi nên đưa bà về nhà Để tránh trên đường gặp thổ phỉ nữa Được 的爱成双对，水青山，你呀也有今天。哎，少爷少爷，thiếu gia thiếu gia ờ, của lửa của lửa ờ, dạ. từ từ thôi phía sau phía sau còn chưa lao kìa phía sau phía sau cải trắng này còn ăn nữa đó mau lụm lên đi được rồi lụm lên Của lửa của lửa lại hết rồi kìa Của lửa cậu xem đi Dưới đất còn chưa lao xong nữa kìa Dưới đất Dưới đất Một nhọt thiếu gia Cuối cùng tôi làm xong rồi Thưởng cho tôi một chút nước uống đi Thiếu gia Nên là cậu rót nước cho tôi mới phải Đi Đi rót nước cho tôi Vâng, vâng. Uống từ từ thôi Chừa cho tôi một chút Đã khát quá Tiểu cao tử rót một ly nữa cho tôi đi Đi đi rót ly nữa cho tôi Đừng hiếp người quá đáng đó Cậu cũng hứa với sư gia rồi Hay một lát nữa tôi đi gọi sư gia nha Tôi đi Là lố cái gì chứ Ta đút ngươi Tiểu cao tử Cậu lại nghịch ngợm nữa Ta nghịch ngợm cái gì chứ Ta nghịch ngợm thế nào Ngươi dám la ta hả Cậu xem cậu xem Thiếu gia Phải làm lại từ đầu rồi Cố lên Ông trời ơi Ông không thể chiếu cố cho con sao Mụn nhọt này Thật biết hành hạ người ta Sao hả tiểu thư Cô đau lòng sao Em nói bậy gì vậy Hắn thích hành hạ thế nào thì cứ hành hạ Đây là chuyện chủ tớ của hắn Không tới phiền người ngoài chúng ta cũng phải nên đợi Cao Thiếu Gia mang theo vết thương lâu già Vậy mới là cảnh giới cao nhất Của hành hạ bụng nhận thật là thông minh đó Cái gì Em nói vết thương trên bụng Cao Phúc Soái còn chưa lành sao Bụng nhọt nói Quỳnh ấy máu thịt lẫn lộn Nghĩ tới cùng thấy ớn lạnh cả người Vậy đã xem đại phu chưa Dân gia ta không phải có thuốc tổ truyền gì đó sao Hắn đã bôi chưa Cao thiếu gia không chịu Nói trên người có sẹo Trong lòng mới được an ủi Đúng đúng đúng Cô ấy nói vậy đó Cũng không biết là lý lẽ gì Cao Phúc soái này Thân thể da thịt nhờ ơn cha nghĩa mẹ Sao có thể không trân trọng như vậy Là mùi gì vậy Hình như là mùi Mùi khét Không thể nào Khét rồi Cái gì khét Bánh khét rồi Khét rồi Chẳng qua tao mới nấu có hai canh giờ thôi mà Cậu ngửi đi Mở nắp ra đi Tiểu ma hoa Em muốn tao qua đây xem vở kịch hay này sao Dân Yên Tiểu thư Đi mau Tiểu ma qua Tiểu ma qua ở đâu Tiểu ma qua Tiểu ma qua Cổ cười rồi Đâu có tiểu ma qua Lúc nãy Dân Yên cười với ta Ngươi nói cổ tha thứ cho ta rồi sao Bộ dạng của cậu ai nhìn thấy mà không cười chứ Ngươi cười cái gì Ta lại không phải cứu binh mà khỉ tìm đến Bây giờ cậu giống y như là một con hát hùng quái vậy Hát hùng quái Hát hùng quái Người mới là hát hùng quái đó Lão gia Lão gia Hôm nay mày là có sổ nguyệt cô nương Nếu không tôi thật là sống chết khó đoán Đa tạ cô nương Mời ngồi Lão gia Ông nói tại sao họ lại nhắm vào tôi chứ Hai người cũng không có nhìn rõ mặt thật của thích khách sao Tướng quân nghĩ nhiều quá rồi Tôi nghĩ có lẽ chỉ là một tên thổ phỉ Muốn cướp tài mà thôi Nếu đúng như cô nương nói Thì hạ quan an tâm rồi Lão gia Hay là chúng ta phái thêm người đi Tôi thật lo cho Yên Nhi nhà chúng ta Phu nhân nói rất có lý Ta sẽ đi sắp xếp ngay Sở Nguyệt cô nương Dân phu nhân Yên Nhi chắc là thiên kim ở trên phủ phải không phải Nó chính là bảo bối của tôi Cho nên tôi lo nó sẽ xảy ra bất trắc gì Sinh vào năm nào Tôi nghĩ chắc là nhỏ hơn tôi mấy tuổi Mẹ Yên nhiên Mẹ không sao chứ Nghe nói mẹ gặp được thích khách Có bị thương không Mẹ không sao Đúng rồi Mẹ May là có sở nguyệt cô nương Sở nguyệt Dân tiểu thơ Hân hạnh Mẹ Mẹ có biết cụ là ai không Thì đã dẫn cụ về đây rồi Dân đại tiểu thơ Tôi mấy lần cứu cô Chúng ta coi như cũng có duyên phận Cô không thể luôn một cơ hội uống trà cũng Sao hả Cô còn từng cứu Yên Nhi nhà tôi à Phu nhân ngẫu nhiên gặp được Chẳng qua chỉ ra chút sức mọn Phu nhân không cần phải để trong lòng Yên Nhi Cổ là đại ân nhân của chúng ta Đừng dở thối trẻ con nữa Cảm ơn cô Khách sáo rồi Sở Nguyệt cô nương Tôi đi sắp xếp trước Cô đừng đi Cưa lại trên phủ vài ngày đi Cũng có thể dạy dỗ đứa con gái ngang bướng của tôi Mẹ Sao mẹ lại nói con như vậy Vậy sở nguyệt cung kính chi bằng tuân lệnh Nếu có quấy rầy Mong dân đại tiểu thơ đừng trách Tôi đi trước nha Sao lần nào đúng lúc xảy ra chuyện Cô cũng ở xung quanh tôi hết vậy Sở Nguyệt chỉ là một nữ lưu Chu du tứ hải Không nhà để về Đúng lúc phương hướng của chúng ta giống nhau Cho nên lần nào cũng gặp được Cho dù thế nào Vẫn phải cảm ơn cô Khách sáo rồi Sao hả Còn đang trách tôi và Phúc soái sao Đừng nhắc cao Phúc soái với tôi nữa Tôi không có quan hệ gì với hắn cả Dân Yên Dân Yên Dân Yên Cô xem Tôi cung bánh quế hoa cho cô thích nè Sở Nguyệt cô nương Sao cô lại ở đây Cao công tử Lâu quá không gặp Nói ra dài dòng Dân Nhi Hay là ăn thử bánh quế qua trước đi Phải đó Dân Nhi Cô mau ăn bánh quế qua đi Ai nói tôi thích ăn bánh quế qua Đồ của huynh tôi đều không cần Dân Nhi Sao cô lại không cần đồ của tôi chứ Xem ra cao công tử Còn chưa lấy được lòng mỹ nhân Sở Nguyệt cô nương Cô lại chê cười tôi rồi Dân yên cô nương này Tôi thật là không biết làm sao mới có thể dỗ ngọt cổ Đừng chán nản Dù con gái Là một môn học vấn đó Học vấn Có học vấn gì chứ Bà có chuyện gì sao Quấy rầy rồi Chân của tôi không tiện cho lắm Lúc nãy lại bị một chiếc xe ngựa đụng trúng Không biết có thể mượn chỗ này Nghỉ ngơi một lát không Vậy bà vào đây đi Cảm ơn Đại nương Uống chút nước nóng chấm người đi Cảm ơn Bà thật là một người tốt Bà bị thương ở đâu Không sao Lớn tuổi rồi vô dụng lắm Mục tiêu cục lớn như vậy Chỉ có một mình bà ở sao Các con đã ra ngoài hết rồi Có con thì tốt Không giống tôi Ông lão nhà tôi qua đời Đứa con gái duy nhất Cũng gả tới tha hương Đại nương, bà đừng buồn con trai tôi cũng đang phiêu bạc ở ngoài Là sống hay chết còn chưa biết Xem ra Hai chúng ta đều là người mạng khổ Đừng nhắc nữa Càng nói Tôi càng nhớ tam lục nhà tôi Bà đừng buồn May là còn có một gia nghiệp lớn như vậy Dù sao cũng có chỗ dừng chân con trai bà là đi áp tiêu sao Không phải Nơi này cũng là chỗ tạm của tôi thôi Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường Người tốt Thì sẽ được đền đáp Tôi thấy chỗ này cũng không giống một mình bà ở May là có hai người bạn của con trai tôi Nếu không tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn Đại nương xin lỗi xin lỗi Không sao không sao không sao Bà xem tôi tay chân dụng về Tôi nghỉ ngơi xong rồi không quấy rầy bà nữa Tôi đi nha Được Tôi tiễn bà cảm ơn Bà đi thông thả Đi thông thả Người phụ nữ này nhìn là bình thường Nhìn sơ đã biết không có võ công gì Bọn người của sở nguyệt đang làm gì vậy tệ không tệ Quả nhiên rất tốt Sở Nguyệt cô nương Sao cô lại đến đây Cao công tử thật là có nhã hứng Đích thân trồng hoa nuôi cỏ Nào làm mồ hôi đi Đa tạ sở Nguyệt cô nương Mấy việc này sao không kêu mụn nhọt làm dùm huynh Chậu hoa này là muốn tặng cho dân yên cô nương Cho nên tôi phải đích thân làm Mới có thể biểu hiện thành tâm thành ý của tôi Thành tâm thành ý của huynh Tôi tin dân cô nương Nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của huynh Mong được như cô nói Sở Nguyệt cô nương Thông thường con gái đều thích hoa cỏ Còn tôi cảm thấy Dân yên cô nương khác với những người thường Cho nên cố tình chuẩn bị chậu này cho cổ Theo cô thấy Cô ấy có thích không Tôi nghĩ cô ấy sẽ nhất định rất thích Vậy thì hay quá Cũng không uổng tấm lòng khổ tâm của tôi Cô xem chậu này tinh thần biết mấy Thật là tốt Cao công tử Chúng ta nghỉ một lát đi Để sổ nguyệt rót ly trà cho huynh Được nào Cảm ơn khăn tay của cô Cao phúc soái đưa cái gì cho sổ nguyệt vậy Một bên nói tốt với mình Một bên là tiếp cận cô gái khác Sổ nguyệt cô nương mời Đừng nói còn chưa đủ Còn phải ngồi xuống uống trà trò chuyện Thật là tri âm Nào sổ nguyệt cô nương Tạ hạ lấy trà thay rượu kính cô một ly Tri âm khó tìm Người mộ xuân phong ba thước tuyết Ai hỏi sông thu nửa tháng hàng Cô còn nhớ à Dĩ nhiên nhớ Chính là câu này Đã nói lên tất cả vui buồn của tôi Nào cao công tử Tôi kính huynh Hay cho Cao Phúc soái Sổ nguyệt là tri âm của huynh Vậy tôi là gì Cao Phúc soái tôi hận huynh Lúc trước nói cái gì là thật lòng với tôi đều là giả Nhìn thấy sở nguyệt Thì đã hiện nguyên hình có thể quen biết cô thật là phúc của cao phúc soái tôi <laughs> Là phúc phận Sao hả Quỳnh đến tìm Phúc soái Hay là đến tìm tôi Cô biết tôi sẽ đến Không phải Quỳnh luôn ở đây sao Xem ra cô đã phát hiện tôi từ sớm Có chuyện gì Nói thẳng đi Cô đã gặp Phúc soái rồi sao Quỳnh cũng thấy rồi mà Sao còn không tin vào cặp mắt của mình Mà đến hỏi tôi chứ Sở Nguyệt Cô đến dân phụ Chính là vì phá hoại tình cảm của Phúc Soái và Dân Yên sao Quỳnh đến đây Là muốn hỏi tôi câu này sao Tôi hy vọng Cô trả lời thật với tôi Tả Phi Tôi không có chuyện gì Cần ăn nói với Quỳnh cả Quỳnh cũng không có tư cách gì can thiệp vào quyết định của tôi Tôi đã thấy hết rồi Rõ ràng Dân Yên ở đó Cô còn phong qua tuyết nguyệt với Phúc Soái Số cuộc cô đã động tĩnh thật Hay là có ẩn tình gì khó nói Tả Phi Tôi không có nợ huynh gì cả không lẽ cô cũng là một cô gái phóng túng Phải Tôi chính là người như vậy Xin tạ công tử Đừng bận tâm gì tôi nữa Xin lỗi Tôi không có ý này Không sao Tôi không để ý Nhưng mà sở nguyện Chúng ta ở tiêu cục tứ hải Tả Phi Lúc ở tiêu cục Tứ Hải Chỉ là lấy thứ mà mình cần Chuyện của quá khứ đừng nhắc lại nữa Sở Nguyệt Số cuộc ai mới là cô thật sự Tôi thật sự Câu nói của tả công tử Thật là tức cười Cô thích phúc soái thật sao Nếu tôi gật đầu thì sao Phải Phúc soái là nghĩa đệ của tôi Đi theo nó Tốt hơn đi theo tôi Tôi không là gì cả Tả Phi Cuộc sống mà tôi cần Quỳnh không cho được Phúc xóa cho cô được sao Phải Quỳnh ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn Cô cũng nói vậy rồi Tôi cũng không có gì đáng nói Nếu đã là vậy Chúng ta không còn dính líu gì nữa Không sở nguyện Nếu Phúc Xoáy lựa chọn dân yên Thì cô làm sao một mình tôi đọc lai like, đọc giảng quen rồi Cho nên Vậy thì cứ để tôi bảo vệ cô Không còn sớm nữa Mau đi tìm nghĩa đệ của huynh đi Đừng gây chuyện ở dân phủ nữa Phải Tôi là nghĩa tử của Cao Hướng Thiện Nhưng cô có thể chấp nhận Phúc soái Tại sao không thể chấp nhận tôi chứ Tôi xin huynh đừng nói nữa Sở Nguyệt Chúng ta đừng ngụy trang lẫn nhau nữa Có được không Giữa chúng ta không có kết quả gì đâu Đừng ở bên nhau nữa Huynh có nhiệm vụ của Huynh Tôi có sứ mệnh của tôi Sứ mệnh của cô Chính là phá hoại phúc xá và dân yên Tả Phi Không Cô đang giành lấy hạnh phúc của mình Tôi có quyền gì ngăn cản cô Người hiểu tôi Sẽ buồn gì tôi Người không hiểu tôi Tôi còn cầu gì hơn Sở Nguyệt Cô là người hiểu tôi Tại sao không cho tôi tới gần Xin lỗi Sứ mệnh của tôi là giết nghĩa phụ huynh Thiếu gia thiếu gia Thiếu gia dạ, Tôi làm giám công cả ngày Mệt tới nỗi đau lưng nhức mỏi Cậu xoa bóp cho tôi đi Ta nói mụn nhọt Cứ đừng được vô đầu tiên nha Thiếu gia dạ, Dân sư gia cũng nói rồi Muốn thay đổi cậu về các mặt Thì cái gì cậu cũng phải biết Vậy dân sư gia có nói Xoa bóp cũng là một hạng cơ bản không Dĩ nhiên rồi Cái tôi biết cậu đều phải biết Nào thiếu gia dạ, Tôi làm thử nghiệm cho cậu Người muốn thử thật hả Được Thiếu gia thiếu gia Tôi không làm nữa Không làm nữa đâu Không làm nữa à Cứ nói đó nha Nào Đánh bóp cho ta đi Thiếu gia Sư gia nói bây giờ tôi mới là thiếu gia Ai à là thiếu gia Được rồi được rồi Vậy tôi đánh cho cậu Phi thiếu gia Phúc soái Sao huynh lại đến đây đây chính là vấn đề mà ta muốn hỏi đệ Không phải đệ đến tủ trang sao Sao lại nửa đường trở về Còn vào phủ tướng quân nữa Đệ về dân yên quen biết từ sớm Chẳng qua trước giờ của luôn nữ cải nam trang Đệ không nhận ra mà thôi Không phải đệ luôn phản đối hôn sự này sao dạ. Bây giờ thiếu gia nhà tôi là con rể mới vào cửa Nhiều chuyện quá Khi nói thì nói tới không ngừng Học theo ai vậy Sư gia nói vậy mà tôi chỉ nói theo thôi Sư gia kêu người làm gì thì người làm sao Mau đến nhà bếp Làm chút thức ăn cho tả phi thiếu gia đi Được Vậy phi thiếu gia Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nha Phúc soái Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Tả phi à Không giấu gì huynh Bây giờ trong lòng đệ Ngoài dân yên ra Không thể chưa ai cả Vậy còn sở nguyệt Sở nguyệt làm sao đây Không phải đệ luôn sinh mê sở nguyệt sao Bây giờ phải làm sao đây À? Tả Phi à Huynh hiểu làm đệ rồi Đệ chỉ là có sự kính trọng của tri âm với sở nguyệt Tuyệt đối không có tình nam nữ Vậy Nếu sở nguyệt thích đệ thì sao Cái đó càng không thể Cô gái thanh cao như sở nguyệt Sao lại để ý đệ chứ Phúc soái Đệ hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta Người ở trong lòng đệ số cuộc là ai Không phải đệ đã nói rồi sao Trong lòng đệ chỉ có dân yên Chẳng qua là bây giờ Cổ còn chưa chấp nhận đệ Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi được, phải nhớ kỹ lời đệ nói Chuyện này ta sẽ nói rõ với nhạc phụ Không được Quỳnh phải giữ bí mật giùm đệ Không thể nói với cha được Sao vậy Kêu nghĩa phụ đệ thân không phải tốt hơn sao Không phải vậy đâu Nếu kêu cha đến đây Ông ấy chỉ biết ủy quyền cậy thế Vậy dân yên Chỉ càng thêm ghét đệ thôi Xem ra Đệ đã hạ quyết tâm rồi Phải Đệ nhất định phải dựa vào sự cố gắng của mình Để lấy được trái tim của dân yên Tiểu thơ cô ăn một chút đi Nếu không phụ nhân lại trách tội em đó Không ăn không ăn không ăn Ta không muốn ăn gì cả Tiểu thơ đừng giận mà Nói không chừng đây là hiểu lầm Tiểu ma qua Bây giờ em đều giúp cho người ngoài phải không Em muốn rời khỏi ta lắm hả Tiểu thơ Nếu cô không vui bây giờ em đi bẩm báo phu nhân Kêu bà ấy đuổi sở nguyện ra khỏi phủ tướng quân Đừng đi mà Tiểu ma qua Em làm vậy Ngược lại sẽ thể hiện ta nhỏ mọn Người đó dù sao cũng có ơn với dân gia Tiểu thơ Cái này không được Cái kia cũng không được Hay là quan một chút Có hơi sức Mới có thể đấu với cổ Cậu Phúc soái này Miệng đầy nói láo Không có câu nào là thật lòng Tiểu thơ à Đều tại sở nguyệt đó không có gì tới dân phủ chúng ta gây rối Sao có thể trách người ta chứ Là cao phúc soái Không biết kiểm điểm Nhìn thấy sợ người thì đã chịu không nổi rồi Nhất định là cổ dụ dỗ cao thiếu gia Tiểu thơ à cô nói vậy Nếu để cao thiếu gia biết được chắc là đau lòng lắm đó Hắn mà đau lòng mà Là ta chính mắt nhìn thấy Không lẽ còn giả sao Vậy Sau này không được ở trước mặt ta nhắc tới ba chữ cao thiếu gia nữa Còn nói ta sẽ tát miệng của em Tiểu thơ Em cảm thấy cao thiếu Tiểu thơ Em muốn nói Chủ tử của mụn nhọt Thật ra bụng dạ không có xấu như vậy đâu Cô xem sáng nay huynh ấy làm gì ở nhà bếp Không phải là gì cô sao Cao Phúc soái đó Có phải gặp được sở nguyệt Thì đã quên ta rồi không Tiểu thơ nghĩ kỹ lại Thời gian Cao Công Tử theo đuổi cô Lâu hơn so với sở nguyệt đó Nhưng mà Hắn với sở nguyệt là một cặp tri âm Ta và hắn Lại là quan gia ngõ hẹp Cái này đều tại cô Không cho Cao Công Tử cơ hội Cho hắn cơ hội thì sao Kết quả không phải giận vậy hả Tiểu thơ à Thật ra sở nguyệt cô nương đến dân phủ chúng ta Cũng là một cơ hội tốt Cơ hội tốt phải Nếu không có sở nguyệt cô nương Sao cô biết được tình cảm của cô đối với Cao Công Tử Tiểu ma qua Em thật là càng ngày càng hỗn láo Ta từng nói Ta có tình cảm với hắn hồi nào chứ Tiểu thơ Cô như vậy không phải là đang ghen sao Không phải ta ghen Mà là Tiểu ma qua Em nói Ta đâu sánh bằng sở nguyệt đó Tiểu thơ nhà ta tốt hơn sở nguyệt Biết ca biết hát đó gặp dạng lần Tốt chỗ nào Tốt điểm nào Tốt nơi nào Nói ta biết đi tử thơ muốn em nói sao đây Chính là chỗ nào cũng tốt Điểm nào cũng tốt Nơi nào cũng tốt Tiểu ma qua Em đừng ăn ủ ta nữa Sở Nguyệt cô nương Là một cô gái vừa biết đàn vừa biết hát Lại là một hiệp nữ võ công cao cường Còn ta sao có thể sánh bằng cô ấy chứ không tiểu thư Cô đường đường là thiên kim dân phủ Sở nguyệt cô nương Chỉ dựa vào gia thế đã kém rất xa cô rồi Xem ra ta chỉ còn lại thân phận của dân yên Tiểu thư Cô là cháu gái của thần yên Nếu không phải vì cô tinh thông y thuật Đọc mà cao công tử trúng sao có thể khỏe lại chứ Đầu óc của em xoay chiều cũng nhanh lắm đó nha Càng ngày càng thông minh Trên đường cao công tử bị người ta hạ độc Nguy hiểm vô cùng Đều là được cô cứu về Nếu đổi là sở nguyệt Cao công tử đã mất mạng từ lâu rồi Em đó Trụ hắn mất mạng Em không sợ mụn nhọt nghe Em nói thiếu gia của hắn như vậy sẽ giận em sao Phi Đại nương Khuya lắm rồi Sao bà còn chưa ngủ nữa Lớn tuổi rồi Hai người đều không có ở nhà Một mình tôi cũng không yên tâm Đại nương Mau về phòng nghỉ đi Coi chừng cảm lạnh Sở Nguyệt đâu Sở Nguyệt E là sẽ không về nữa đâu Sở Nguyệt sao rồi Ờ, Đại nương không có gì Sở Nguyệt có chút chuyện Nên tạm thời rời khỏi nhà một thời gian Tuy nói cổ có một chút võ công Nhưng ra ngoài một mình Cũng không yên tâm cho lắm Đại nương Không còn sớm nữa Mau về phòng nghỉ đi ờ. Tả Phi Trong nồi có nấu canh Cậu đó Ăn một chén canh nóng cho ấm người đi ừ. Còn nấu cháo đậu đỏ cho sở nguyệt nữa Sợ là cổ không ăn được rồi Đi từ từ thôi đại nương Sở Nguyệt Chỗ này không đáng để cô lưu luyến thật sao Nghĩa phụ Vì Trần Đại Nương Cũng tới lúc con đi gặp người rồi Tôi từ đầu tiên nhìn thấy, đã bị bạn 上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。 我们注定今生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。好。吉弟，吉弟，吉你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说，吉弟。吉弟。 我求求你，不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起，你给我挺住！玉山，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师母。你出院，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。 生啊是要早生贵子，老天爷没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左边大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。